cậu Thái đưa lên cho con cái Thái Ồ, oh, quá đã phi nữa hả Thái mấy cái sợi kẽm này nó dài không Thái? Nó được thước không? Vậy hả? Ừ ờ, Này mét tám anh ơi À một mét tám luôn hả? Này ờ, chị này kéo bộ tại nước nhiều quá à. để máy chứ ờ, kéo máy nó tới hai mét mấy này Con kéo cá này à, nếu mà bề ngang dài hết chắc khoảng 20 thước nha các bạn cái tầm ngang của nó là còn những cái cọng sắt này mà để dưới à, à, nước mà kéo nó thì nó dài khoảng từ 8 Cô thấy bình thường cái côn này là nước nổi mình mới có xài phải không? À, bình thường Thái đi à, côn này khoảng từ sáng 6 giờ tới khoảng 5 giờ chiều mới về nghỉ các bạn cái đó cá bào phải không thấy nãy mình lấy qua đây đựng khúc nữa là không dướng ha cá sẽ thiên nghe các bạn cái này cái nước có sao không á nó ướt hả thấy nó ờ, bỏ chừng nón cà phê hả thấy ồ cà phê bự dữ ủa cà phê này mà cũng chuối nữa hả thấy à, thấy cá sấu lóc thay thay đầu thái đưa lên cho con cái thay ồ quá đã phi nữa hả thấy ôi toàn phi bự không luôn thái rồi còn có đứa em đi theo ở sau mình vậy mình đi qua rồi anh đi lại rồi sao có cá ở bên kia cũng có à, một à, người em cũng à, đi kéo con giống như thái nha các bạn à, hôm nay cánh đồng này thì có hai hai ghe kéo con à, kéo cồn cá này thì cũng ờ, hơi khó nha các bạn không phải giống như là mình đặt là đặt lú và cá tự vô mà này là mình phải nhìn để mình thấy cá sôi tim ở chỗ nào nữa thì mình mới có lấy cái nơm xuống rồi mình ghim và mình mò à lóc bình thường này cá lóc chắc cá nhiều hơn cá trê hả thái hãy cá tre về cũng đâu dám bắt nó nó chích một cái nhất ờ, là nhất có không đây đây một em cá nóc nữa chỗ này hình như nước sâu hơn mấy chỗ nãy hả thấy à, các bạn cá bằng côn này rất là hay các bạn bình thường à, kéo côn này thì khoảng à, tới mùa nước nổi nước nổi mình mới thấy được cái cảnh mà bắt cá bằng côn này nha các bạn đây khi nước nổi nước tràn bờ đó thì côn này mới có sử dụng để mà bắt cá bình thường đang chạy ở trên đồng vậy nếu mà con cá lóc á, cái tập tính của nó khi nó đụng phải những cái sắt này á, thì nó sẽ chuối xuống và mình sẽ lấy nơm mình à, úp lại cái chỗ mà xì tim của cá đó rồi bắt đầu là mình mò thì à, nếu có cá thì mình mò sẽ dính các bạn cách bắt cá này thì độc đáo lắm mình cũng không dễ gì mình thấy tới mùa nước nổi mình mới thấy chứ bình thường không thể nào thấy được nha các bạn nãy lần đầu là bị sai chỗ hả thấy đốt sai chỗ với lại hình như cái con của bên chiếc sồn kia nó cao hơn của thái hay gì á kiểu như cái đầu sồn à, á nó nổi lên quá con cá phi nào con cá phi nấy nó biết nói luôn không có hả thay như này bình thường thấy đi là giấc sáng nó cá nó nhiều hơn buổi trưa hay là buổi trưa nhiều hơn buổi sáng trưa nhiều thôi rồi còn mấy bữa trời mưa làm sao trời mưa thì cũng bắt bình thường hết nhưng mà như bữa nay nước còn lớn lắm phải không thái ờ, nay đỡ gió hơn qua gió chạy chè không đi luôn á nếu mà gió lớn quá mình chạy ngược về hao xăng ha Đó. Ờ. khi à, cá đã sôi tim thì mình cũng lại mình phải bạn chứ không phải là mình lại mình làm à, biết chỗ đó liền à, tính ra con này bự à, còn nó nhìn thấy đã cho xí một <laughs> ok Chỉ tay ông đánh mì luôn đi thấy ơi Anh trước à, đi, trưa em ăn Ví dụ đi bình thường rồi à, trưa mình về ăn cơm rồi chiều mình mới đi tiếp hay sao hay là ráng đi tới chiều luôn Cơm À có đem cơm theo hả? Cũng đầy đủ đồ nghề hết ha Có đem à, thêm xăng nữa ha quá tự nhiên ờ, tới chỗ này chim yến quá chừng luôn nha các bạn dạng quá chim yến bay gần gần gần mình không có quá chừng luôn cứ lần nhảy xuống lượm đường em vậy là vui ha thái ha này giống như mình à, lên xuống là mình nghiêng nó bị vô quá không nhiều hơn năm rồi đúng không Thái?